Kinh nghiệm sống quý hơn ngàn vàng khi bạn đến gần cuối đời mới nhận ra, tiền tài, danh vọng, ham muốn luôn là những thứ khiến con người luôn mãi chạy theo. Trải qua bao thăng trầm cũng là lúc ta thấu hiểu nhiều điều trong cuộc sống, kinh nghiệm sống. Có những thứ mà khi bạn đến gần cuối đời mới nhận ra, mới thấy được kinh nghiệm sống quý hơn ngàn vàng này. Để rồi đã quá muộn, không còn đủ thời gian để tận hưởng cuộc sống tươi đẹp mà đáng ra bạn phải có. Thời gian không bao giờ chờ đợi bất kỳ ai, chỉ có những ai biết và sử dụng nó hiệu quả theo ý mình thì mới thấy được giá trị. Con người ta khi đến tuổi trung niên, trải qua bao thăng trầm cũng là lúc ta thấu hiểu nhiều điều trong cuộc sống, mới thấy những kinh nghiệm sống quý hơn ngàn vàng khi bạn đến gần cuối đời mới nhận ra. Vô tình chúng ta học được cách mỉm cười đối mặt với khó khăn, điềm tĩnh giải quyết mọi việc, không cầu những thứ không thể đạt được, thuận theo tự nhiên. Học được cách làm người, làm việc, không còn chạy theo những thứ hào nhoáng không hiện thực nữa hôm nay mình xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết kinh nghiệm sống quý hơn ngàn vàng khi bạn đến gần cuối đời mới nhận ra giúp bạn nhận ra nhiều điều hay của cuộc sống đầy ý nghĩa này 1. Hãy xem tiền bạc là niềm vui Tiền không mua được tất cả nhưng tiền sẽ giúp bạn có được mọi thứ Đừng quá coi trọng tiền bạc càng không nên quá chi ly tính toán Tiền chỉ như vật ngoài thân, sống để vậy chết cũng không mang theo được Nếu có ai đó cần sự giúp đỡ của bạn, hết lòng giúp đỡ họ cũng chính là một niềm vui. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui tại sao lại không làm chứ? Tiêu tiền giúp bạn hiểu được tiền có thể kiếm được thì cũng có thể tiêu đi. Hãy dùng nó để giúp đỡ bản thân và người khác. Có lẽ đây là kinh nghiệm sống quý hơn ngàn vàng khi bạn đến gần cuối đời mới nhận ra hay nhất mà ai cũng nên biết. hai Sức khỏe là của bạn là quan trọng nhất. Không có gì quan trọng và quý giá bằng sức khỏe của bạn. Có sức khỏe bạn sẽ có tất cả. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người chứ không phải tiền bạc. Tiền bạc là con cái, quyền lực chỉ là nhất thời, vinh quang là của quá khứ, còn sức khỏe sẽ mãi là của bạn. Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe của bạn. 3. Sinh mệnh và cuộc sống Khi bạn đã đi đến gần hết cuộc đời, một ngày trôi qua sẽ mãi mãi không quay trở lại. Vì vậy, hãy sống vui vẻ mỗi ngày. Để mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn, hãy biết quý trọng sinh mệnh của mình còn sống và khỏe mạnh trên cõi đời này là vui rồi. Hãy tận hưởng và hạnh phúc. Và bạn hãy nhớ kỹ kinh nghiệm sống quý hơn ngàn vàng khi bạn đến gần cuối đời mới nhận ra này. 4. Hạnh phúc và niềm vui Hạnh phúc sẽ không đến gõ cửa tìm bạn, niềm vui cũng không tự nhiên mà có. Hạnh phúc phải nỗ lực mới có thể đạt được, niềm vui luôn phải tìm kiếm không ngừng. Hạnh phúc và niềm vui phải dùng trái tim để cảm nhận. Có cảm nhận được hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân bạn. 5. Quý trọng tình yêu thương cha mẹ và gia đình. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vô hạn, còn tình yêu của con cái dành cho bố mẹ chỉ là cái gì đó hữu hạn mà thôi. Con cái bị bệnh cha mẹ hết mình chăm sóc, cha mẹ bệnh con cái hỏi thăm qua loa và coi thế là đã đủ. Con cái tiêu tiền của cha mẹ đó là lẽ đương nhiên, cha mẹ tiêu tiền của con cái không dễ dàng như vậy. Nhà của cha mẹ là nhà của con cái, còn nhà của con cái thì không còn là nhà của cha mẹ nữa. Không giống nhau chính là như vậy, hiểu rằng vì con cái làm tất cả đó không chỉ là nghĩa vụ mà đó còn là niềm vui, không cầu báo đáp. Nếu mong muốn sự báo đáp của con cái thì chỉ chuốt lấy muộn phiền. Đây là kinh nghiệm sống quý hơn ngàn vàng khi bạn đến gần cuối đời mới nhận ra rất hay. 6. Quý trọng những thứ hiện tại đang có. Cuộc đời người như một cuộc trốn tìm, những thứ mình đang có thì không biết quý trọng, lại chạy theo những thứ mình chưa có. Con người thường không biết quý trọng những thứ mình đang có và luôn có niềm mong muốn mãnh liệt với những thứ chưa đạt được. Hạnh phúc và những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ là của bạn tùy vào cách bạn cảm nhận nó như thế nào. 7. Sống vì bản thân mình Nửa đời người lo nghĩ cho cha mẹ, con cái, gia đình. Thời gian còn lại nên sống một cuộc sống dành cho riêng mình. Sống thật vui vẻ, làm những việc muốn làm, hưởng thụ cuộc sống, đừng quan tâm đến những điều người khác nói về mình. 8. Sống thuận theo tự nhiên Nếu bạn đã dùng mọi cách không vẫn không thay đổi được hiện tại chán nản, vậy thì hãy để thuận theo tự nhiên đi. Đây có lẽ là một cách giải thoát. Việc không thể làm được thì đừng cố ép bản thân. Sống thuận theo tự nhiên cũng là kinh nghiệm sống quý hơn ngàn vàng khi bạn đến gần cuối đời mới nhận ra để bạn khỏi phải khổ, không nên làm trái với đạo trời. 9. Sinh lão bệnh tử, bình thản đối mặt với sự ra đi. Sinh lão bệnh tử không ai có thể tránh khỏi, cũng như không thể kháng cự. Nếu ngày đó phải đến, bạn hãy dùng tâm thái bình thản nhất để đối diện với nó, mỉm cười chào đón. 10. Công thức để có một gia đình cuộc sống hạnh phúc. Hãy biết quý trọng gia đình đang có. Hãy luôn vun đắp và chia sẻ đồng cảm với nhau, yêu thương, tôn trọng nhau, biết cách quan tâm và chia sẻ, thấu hiểu và bao dung bằng gia đình hạnh phúc. Đừng quá so đo toan tính hơn thua sẽ làm mất tình người. Hãy cho đi những thứ bạn có thể để cuộc đời này thêm ý nghĩa. Con người ta khi đi qua nửa đời người mới cảm nhận được cuộc sống rất đơn giản. Bạn hãy hết mình hưởng thụ cuộc sống của mình. Trên đây mình vừa chia sẻ bài viết kinh nghiệm sống quý hơn ngàn vàng khi bạn đến gần cuối đời mới nhận ra. Hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm sống, hiểu được cội nguồn của mọi khổ đau. Từ đó bạn sẽ sống an vui và hạnh phúc. Chúc các bạn thành công!